rồi đất chạy đầu sâu vàng đường mới này cho khách đây là mấy đường mới 2021 mới nhất đâu máy đâu ga ga ga ga mạnh lên tí anh ơi ga mạnh lên tí trời hôm nay rất là nắng à, tháng 5 28 à, tháng 5 rất là nắng phay này. cái này là bộ phay theo máy bà con này. cái này là bộ phay đấy, bộ này bộ phay đấy, bộ bánh lồng này cái bộ dừa này đó là dừa còn là ruột tứ thuộc cho nên là chúng có đặt tên bộ phao này đây là bộ phao bộ phao để làm việc, tụ tứ thuộc kiện cũng phải nắm ở máy có ờ, đua vít này cờ lê 18, 10, 12, 13, 14, 17 đấy đầy đủ cái này là cái tấm ờ, tấm gió đấy chuyển hướng bóp bên nào này nó chuyển đến đấy Đấy, lúc nào chú muốn giật là chú cho đầu tiên là chú cho cái số cái cần kia nó về số 0 trước chú kìa. Không trước à? Vâng, về không trước. Rồi ờ, cái ga này chú ờ, đẩy xuống cho nó căng này. Đấy cho nó căng ga lên. Nó vừa nửa ga chứ Không, chú chú cứ cho nó căng lên cho nó dễ nổ đè chú đè cái nút đỏ đấy xuống rồi rồi đấy chú dậm dậm xuống đây đấy chú dậm chân vào đấy giật giật giật cho nó dứt khoát từ từ từ từ từ từ từ rồi nếu mình cắn này giật lên cái này kinh kinh nghiệm giật là chú kéo ra hết cỡ đây này đấy để để nó đỡ nó đỡ mất đà rồi vâng chú dứt khoát lên một tí nữa là được Vâng. vâng đúng rồi, hết ga nó tắt. Để cái đỏ này xuống rồi, xuống là được. Các bác không cần giữ tay đây đâu. Nó xuống là được. Khi nào mà cái này hả? Vâng. Rồi. Thôi giật. Giật dứt khoát vào. Từ từ từ từ nhá, cái này nếu bật lên là chú là, đè xuống lại rồi. Không phải đâu cái cái này chú giật chắc chưa chưa chưa được chưa chưa Chưa chưa chưa Chưa chưa dứt khoát. Đây vô. Ừ, kéo quen. Chú giật hai tay cũng được Cầm một hai tay thế Đấy Từ từ nào từ từ nào Cho cái gian này nó xuống một tí Rồi Chú giật đấy đây ờ, có một cái ớt quả ớt cành rất là nhiều quả rất là ngon đấy chú không đợi đi nếu chú muốn nhẹ chú bóp hai chú bóp hai cái côn vào đợi chú bóp hai hai cái chuyển hướng vào rồi chú đẩy thì nó nhẹ hơn đấy cái côn này nó phải có cái hãm cái này không, vâng, ông cái biết ờ, siết ờ, hoàn chỉnh cảm ví dụ chẳng hạn muốn ờ, bỏ ra làm cái gì đó hoặc là đang chẳng bỏ ra thì chú cứ thả ra là nó dừng thôi chứ phải làm gì đâu cái này nó thiết kế như thế này là giả dụ như kiểu bác gặp chướng ngại vật thì ví dụ bây giờ nó đang lấy cái này thì bỏ ra cái thì nó đứng lại nó đứng lại à đứng lại thì nó an toàn hơn chứ sao giả dụ như kiểu bác gặp cái chướng ngại vật mà giả dụ <laughs> không có cái này thì nó cứ chạy như thế sau khi mình Đó, bỏ tay ra một cái nó dừng lắm cái thiết kế thấy nó tiện hơn cái này một người lắp được đúng không một người lắp được anh tì xuống lắp được cái này ờ, không, phải làm chưa đâu hoàn chỉnh như em chỏng nó xuống ngay nên nó dễ không viết xuống cái này bắt tì một bên Đấy, Đấy, một bên như thế mới tạo cái các em này ai có yêu cầu cứ alo vừa này em tha hồ phải là nên đưa chốt vào sâu đi chốt vào sâu chứ nó mới chắc, nó, chắc. nó nằm ở phía ấy kia là được cái này mét không em cái, cái, cái này cái khoảng không ở giữa thì là nó lại hơi bị đấy nhờ tươi ra nó có thế không bao giờ giải thoát có chuyện hướng anh ơi cái thì mình ờ, chịu khó lấy mấy cái đơn rải ra mình mình dọn trước đúng là mình dọn trước này ruộng nó phải có cái đơn giản

cuốn lắm ừ, cuốn cuốn cái này là anh bây giờ anh bưng là ngang ngoài kia nó bao giờ nó cuốn luôn không tránh được cuốn cái này là cái này